Việt Nam chúng ta vừa kết thúc giai đoạn thử nghiệm vaccine phòng ngừa virus SARS-CoV-2 trên chuột. À, kết quả mới đây nhất thì cho thấy là rất khả quan. Vaccine có tính miễn dịch cao và đây cũng sẽ là tiền đề để công ty vaccine và sinh phẩm số 1 và Biotech tiến hành các giai đoạn tiếp theo. Kết quả từ hai lô mẫu huyết thanh được tiêm trên 50 con chuột được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để đánh giá, cho thấy các mẫu này có tính sinh miễn dịch, trong đó có mẫu có tính sinh miễn dịch cao. Với kết quả này, Vabiotech đã vượt tiến độ 2 tháng của giai đoạn 1 dự án, cũng là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19. Đây là cơ sở quan trọng để phát triển thành vaccine hoàn chỉnh. Trong 10 lô chuột đầu tiên à, thì đã hai lô chuột là tiêm trên trùng Ừ, ờ, hoang dại còn tám chủng tám lô chủng còn lại là tiêm trên chủng của vaccine và trong tám chủng vậy ừ, như vậy thì đã có 4 trên 8 chủng là đã tạo được ờ, miễn dịch chúng ta sẽ phải định lượng cái kháng thể đấy là có khả năng bảo vệ hay không theo Vabiotech, kết quả khả quan này đã cho thấy việc lựa chọn mô hình động vật và vùng kháng nguyên đã đi đúng hướng vì không phải loại chuột nào cũng đáp ứng miễn dịch với kháng nguyên của virus SARS-CoV-2. Đơn vị này cho biết giai đoạn tiếp theo sẽ là khó khăn nhất để làm sao phát triển vaccine dự tuyển thành vaccine thực sự trên quy mô triệu liều ta sẽ có một cái bước nữa là chúng ta đánh giá lại trên động vật mà cái bước này thì không phải chỉ là đáp ứng miễn dịch không mà phải là đánh giá hiệu quả bảo vệ tức là chúng ta làm sao mà chúng ta thử thách cái ờ, cái động vật đó bằng chính các cái chủng virus hoang dại mà nó không gây bệnh ở trên động vật thì khi đó chúng ta mới mới đến cái bước cuối cùng là hoàn toàn chúng ta có có đủ các cái điều kiện để tiếp tục thử nghiệm trên người sau khi mà đã đánh giá được cái tính sinh miễn dịch và và cho thấy là từ cái mẫu dự tuyển nó đáp ứng tốt thì bước tiếp theo của nhóm nghiên cứu sẽ là phát triển cái việc xây dựng quy trình tối hóa quy trình và công thức khoa để cho ra những cái đúng theo nghĩa là vaccine là sản xuất rằng có quy trình công nghệ để sản xuất ra hàng triệu liều vaccine. Dự kiến vaccine này sẽ tiếp tục được thử nghiệm trên động vật ở bước tiếp theo trên quy mô lớn là tối ưu hóa vaccine để có thể sử dụng cho người. Kết quả này đã mở ra hy vọng vào vaccine COVID-19 Made in Việt Nam sẽ thành công vào đầu năm 2021.